Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Hà Nội với rất nhiều tuyến đường vành đai đang làm sang dở Trong đó có đường vành đai 3,5 Đoạn từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 372 Đoạn tuyến này tuy chỉ dài hơn 5 km Chạy qua 4 xã của huyện Hoài Đức Nhưng trải qua gần 5 năm vẫn chưa thể hoàn thành Được mong chờ là con đường xương sống Đòn bẩy giúp Hoài Đức lên quận trong tương lai không xa Vậy hiện tại, tiến độ của đoạn tuyến này đã đến đâu? Ngoài ra, trong video ngày hôm nay,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 được khởi công vào tháng 10 năm 2017. Tuyến đường đi qua huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội với chiều dài khoảng 5,6 km, rộng 60 m, tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng sau 10 tháng thi công. Song đến nay vẫn chưa hoàn thành, mọi thứ vẫn còn đang ngổn ngang. Đây là dự án hạ tầng quan trọng, kết nối phía Bắc và phía Nam sông Hồng, tạo thành vành đai phía Tây Hà Nội. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư, giai đoạn 1 của dự án hơn 360 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2017 đã cơ bản hoàn thành và đang triển khai lắp hệ thống đèn chiếu sáng, cổng thoát nước và kè đường. Hiện tại, dự án xây dựng đường vành đai 3,5, đoạn từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32 đã hoàn thành hơn 70% khối lượng công việc. Ban đầu, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, do nhiều lý do, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, nên dự án vẫn chưa thể đi vào sử dụng. Điểm cuối của dự án giao với đường 32 tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức. Hiện khu vực này còn vướng mặt bằng liên quan khu di chỉ khảo cổ vườn chuối. Khu di chỉ này rộng khoảng hơn 6.000 m2, trong đó một phần đất của khu di chỉ nằm ở vị trí xây dựng đường vành đai 3,5. Hiện Cục Di sản Văn hóa cũng đã thống nhất phương án bảo tồn khu di chỉ và xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích. Cơ quan này cũng đưa ra hai phương án đối với tuyến đường vành đai 3,5. Phương án thứ nhất là khai quật và di rời các di tích, di vật phía tây khu di chỉ trước khi giải phóng mặt bằng, phục vụ xây dựng tuyến đường vành đai 3,5. Phương án thứ hai là tuyến đường vành đai 3,5 đoạn qua khu vực di chỉ sẽ được làm cầu vượt. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra phương án cuối cùng. Nhà thầu cho biết chưa thể thi công khu vực này. nói chung được kỳ vọng giảm tải cho tuyến đường vành đai 3 và kết nối hàng loạt khu vực phía Tây Hà Nội, phục vụ nhu cầu đi lại của hàng trăm nghìn dân. Nhưng sau gần 5 năm khởi công đường vành đai 3,5, đoạn từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32 vẫn ngổn ngang, chưa hẹn ngày về đích. Trên đoạn tuyến này, ngoài con đường dài 5,6 km, thì nút giao đại lộ Thăng Long với đường vành đai 3,5 cũng là một trong những công trình nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân. Được quy hoạch từ khá lâu, nhưng suốt một thời gian dài, nút giao này gần như bật vô âm tín, không thấy được nhắc đến. Nhưng tin vui đã đến với dự án này khi mới đây, đầu tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức. Theo đó, dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, kết nối, khai thác hợp lý với kết cấu hạ tầng giao thông đã được xây dựng, giảm thiểu un tắc giao thông, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ hình thành các khu đô thị trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô nói chung. Dự án gồm có hầm chui theo hướng vành đai 3,5, đường Lê Trọng Tấn, quốc lộ 32, với tổng chiều dài 975m, rộng 18,5m, 4 cầu nhánh bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, với tổng chiều dài 2.362m, bề rộng cầu 8,8m. Tổng mức đầu tư dự kiến là 2.458 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2022 đến 2026. Và đến ngày 1 tháng 8 năm 2022 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao thông giữa đường vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1 trên 500, quận Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Theo đó, địa điểm thực hiện là nút giao tuyến đường vành đai 3,5 với tuyến đường đại lộ Thăng Long và phạm vi nghiên cứu các đường dẫn tách nhập làn có vị trí thuộc địa giới huyện Hoài Đức và quận Nam Từ Liêm, hình thức nút giao – khác mức dạng tua bin, kết hợp hầm chui trực thông trên đường vành đai 3,5 theo phương án kết hợp kiến trúc và hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng nút giao đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Tuyến đường vành đai 3,5 đoạn phía bắc nút giao có bề rộng mặt cắt ngang điển hình là B bằng 63 m, gồm có 6 làn xe chính, rộng 2 x 10,5 m, giải phân cách rộng giữa 5 m Đường gom hai bên rộng 2 x 7,5m, giải phân cách giữa đường chính với đường gom rộng 2 x 8m, có thiết kế hè đi bộ, hè mỗi bên rộng 2 x 3m. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị liên quan, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị liên quan cập nhật chỉ giới đường đỏ nút sao được duyệt vào các đồ án quy hoạch, dự án đang nghiên cứu tại khu vực. Giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức, Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm, các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt để các tổ chức, cơ quan và nhân dân được biết và thực hiện. Trên đây,